Xin chào các bạn Hôm nay tới giờ mình hát cho các bạn nghe rồi Hôm nay mình sẽ hát một bài Đó là Bến Chung Chờ ca khúc rất là nổi tiếng của à, ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh Và cũng là thành tựu của mình Tôi về đây không lại người đò em đâu rồi cô lái đò xin thăm lòng bâng khoăn thương nhớ chuyện ngày xưa tôi chờ về thăm em sau tháng năm miệt bài xứ xa dòng sông nước xanh đời người tình xưa đâu yêu hắn ngắn cho người rồi sống nhắn bóng cô lại đỏ để buồn cho ai xót xa để chơi tìm hối người quen cố lấy đôi như sáng bến tình từ nơi xưa người giàu ngang gấm lùa sẽ nát tâm tư của một người ngày chim nhớ thương nhớ thương người nói ước mơ quay về câu đã hẹn gió mưa trong lòng nghe lạnh buồn tim người ơi thấu chân ơi ơi cô lại đò sao đành lòng quên bó sông bó đò mọi người tình xưa bước đi theo chồng đi dòng sông não nề lắm trôi để tình tôi lỡ làng ước mơ để dòng sông não nề lắm trôi để tình tôi lỡ làng ước mơ ngay người tin xưa đâu yêu hắn ánh trăng buồn soi trong vắng bóng cô lại đỏ để buồn trói xót xa đầy rơi tiếng hối người quên cô lấy đôi như sáng vấn tình như lời xin người giàu sang góc chùa sẽ lấy tâm tư của một người quay về câu đánh về cùng ai gió mưa trong lòng nghe làm buồn tim người ơi thấu chân ơi ơi cô lại đò sao đành lòng quên bó sông mò đò một người tình xưa bước đi theo chồng đi dòng sông náo nhẹ lắm rồi để tình tôi lỡ làng nước mơ đi dòng sông não nề lắng trôi để tình tôi lỡ làng ước mơ cảm ơn quý nhiều nhớ xem và đăng ký kênh của mình để um, xem được nhiều video mới của mình là sẽ phát sóng 9 giờ 9 giờ tối hàng ngày cảm ơn quý vị